đang ờ, phát Fishing chào bạn Sau đây đang ờ, phát Fishing giới thiệu các bạn máy 2 sao FA 1000 Máy ờ, Trung Quốc sản xuất thì để chuyên của máy là để chuyên 5.2.1 FA 1000 à, thước chứa dây là 2.0 là 240m 0.25 190m 3.0 là 130m Hải đang nhập một size này về để à, à, dùng à, các bạn câu lu lu máy đứng hợp lý hơn xa nhất để à, bạn vào lưu lưu cảm ơn trọng lượng của máy đấy ạ 233 gram thì loại cầu lu rất nhẹ hai trao sản xuất tay ờ, quay bằng nhựa lô cước uh, kim loại các bạn lô kim loại ờ. ra vào nhanh tiện Đấy đang uh, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Nam Phích Sinh